レさん、レッツ、レッツ、レッツ、レッツ。もうやだ、もうやだ、もうやだ、もうやだ、もうやだ、もうやだ。お前何やってんだよもうやめろよ、なんでやってんの、お前。 không có cái ngu nào bằng cái ngu này luôn lái xe như nào lái xe như nào ta mình đi cùng mày một lần nữa ta làm chỗ thật không thế nhưng ta đi an toàn có mỗi cái con xe cúp kia con xe cúp kia thế mà mày như này luôn quay, á? phải quay bằng insta nhưng mà quay cái này xong về chỉnh insta đẹp hơn ta sẽ không bao giờ đi xe của anh bỏ đâu mọi người ạ ta mà đi xe của anh đi nước khánh Minh làm chó <laughs> thì chính tỏ ta đi an toàn đúng không ừ. 有人。là chốn lưu mẹ thì sau lưng tôi vẫn có anh sẽ níu tay tôi chẳng bao giờ buông tình nghĩa anh em bấy lâu nay vốn như vậy không bao giờ đổi thay đến cho mẹ mà không cho mượn xe thì bảo anh em không bao giờ cho mượn xe đi cộ mày bắt cả lòn đi tới gây xe à quá và ai rồi được không hả ok không còn không được thì ấy đưa ấy đưa vậy anh đưa mà về ờ, rồi rồi rồi thôi nói về được thì tự tình nghĩa anh em bấy lâu nay vốn như vậy không bao giờ đổi thay khi tôi lắc lối không còn điểm 가자 많다 khỏi rồi khỏi bố bị bảo mà bố bị bảo xoài bố như không bao giờ đổi thay Nhìn trăng kìa Trăng hôm nay cao quá Anh muốn hôn vào má Trăng hôm nay đang trôi Anh muốn hôn vào môi Trăng hôm nay mới nhú Anh muốn hôn vào vú Trăng hôm nay mất hơn, Quên ơi xong chưa Đợi dạ, tao tí Nhanh lên đi nhá Anh em đi thôi đi thôi không muộn Đi thôi thôi Ừ ừ Yo Cái gì đây Mấy giờ rồi? 7 giờ tối Ở mẹ ở nhà đi Có cho anh năm nghìn rượu đây Rượu gì? năm nghìn rượu, cốc rượu Rượu gì? Cốc rượu Rượu gì? Rượu trắng đi Rượu trắng là rượu gì? Thế ông đi bán quán này gọi mẹ chú gọi vào bảo anh bãi cho anh được kiểu Nào, cắt tóc rồi lắm rồi rồi anh cắt rồi để mãi để mãi vàng nhựa vàng này vàng bóng mượt rồi ừ, nhựa vàng bóng mượt nghĩ nghĩ cái chuyện này làm gì ừ. không nghĩ cái chuyện này đừng